con con con con đây con con như cho con không Con con cho con chứ Quên, quên, quên, quên, quên, quên, quên, quên, quên, quên, quên, quên, quên, quên, quên, Черт. Ну, я котик, наверное. te ganho quá chứ không nè ừ. Ôi, chú quê của chú ver. Deixa eu ver. levantou Vou ficar com ele. Cô, cô, cô, cô, cô, cô, cô, cô, cô, chụp cho cô, cô, chụp cho cô, đi cho cô, cô, cô, ừ.